Xin chào, ở trong à, video ngày hôm nay thì à, Phạm Thanh Bình à, chia sẻ cho quý anh chị một chủ đề liên quan đến website WordPress đó chính là chúng ta tạo ra một website đa ngôn ngữ như thế nào. Ví dụ là website chúng ta muốn chuyển thành tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Nhật hoặc là bảy hai quốc gia vân vân thì chúng ta sử dụng như thế nào, chúng ta làm như thế nào. Thì ở trong video này để các bạn không chờ lâu, tôi hướng dẫn chị em mình sử dụng một cái plugin đối với website WordPress các bạn nhé. Và bây giờ mời vâng, chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi rồi chúng ta nhìn màn hình đúng không đây là một website mà khách hàng à, có nhờ tôi à, làm giúp một website là ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt do đây là cái website của nước ngoài đúng không? thì họ có hai nền tảng giao diện đó là gì là tiếng Hàn và tiếng Anh đó thì bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn anh chị em mình là gì chúng ta chuyển đổi thành tiếng Việt à, tiếng Việt và tiếng Anh đi làm hai ngôn ngữ đúng không ờ, đây là cái website là tiếng nhắc lại này tiếng Hàn này và tiếng Anh khi mình bấm tiếng Hàn thì nó chuyển đổi sang một giao diện đó là tiếng Hàn các bạn nhé và họ muốn chuyển đổi ờ, tiếng Anh đây thì đây chữ tiếng Hàn này thì bấm vào language này mình chọn tiếng English là nó chuyển sang tiếng Anh thì để làm website à, dạng đa ngôn ngữ kiểu này là chúng ta có thể là gì sử dụng một cái plugin có tên đó là gì uh, Polylang các bạn nhé tôi sẽ mở cho chị một cái plugin tên là Polylang đây Polylang đúng không Polylang enter này thì mình bấm vào cái trang chủ đó các bạn nhỉ bấm xem nào đây là cái plin Polylang, nếu như anh chị mua ở trên đây thì giá của nó hôm trước tôi xem nó khoảng độ 99 ờ, đô thì phải các bạn nhé Polylang Pro nhá, giá giá 99 đô này thì chúng ta thể cài thêm là Polylang này Pro này hoặc chúng ta có thể cài thêm cái Polylang for WooCommerce này nhé 99 đô luôn các bạn nhé hoặc là rất nhiều cái ứng dụng khác nữa tuy nhiên là để hỗ trợ cho anh chị em mình ờ, làm web tại Việt Nam những người mà muốn gì làm web đa ngôn ngữ mà sử dụng cái plugin này giá nó vừa phải để hỗ trợ cho các bạn thì tôi đã uh, mua cái plugin này về Việt Nam rồi và anh chị em mình chỉ sử dụng dùng chung với tôi các bạn nhé thì anh chị có thể sử dụng vào cái trang là tabi này chấm video .bidu.vn các bạn nhé đó bạn gõ từ khóa ở trên à, đây bạn ghi là polylang này polylang các bạn nhé rồi thì nó ra giao diện đây các bạn này à, đây và đến đa con lữ đây Polylang Pro bấm các bạn xem này thì đây là giá là 497 đồng nhưng tôi đang gì đang hỗ trợ giá từ Việt Nam anh chị em tranh thủ nhé nếu mà anh chị mua giá gốc nó chuẩn đó là 2 triệu 337 nghìn đồng và 9 đô các bạn nhé đó thì anh chị mình bấm vào thêm giỏ hàng nó tiến hành thanh toán các bạn nhé sau khi là chúng ta tiến hành à, tải về xong các bạn nhé ví dụ anh chị thanh toán xong này tải về xong này đó thì anh chị mình vào một website của mình đó vào phần uh, website của chị website của mình các bạn nhé và sau đó anh chị mình chuyển đến phần vào lên đây anh chị bấm vào phần cài mới giúp tôi nhé bấm cài mới này rồi sau đó là anh chị mình bấm cho tôi là tải vào lên lên này bấm vào chọn file nhé chu file này và mình chọn đến cái à, tôi đã để sẵn ở desktop này các bạn nhé đây polylang đây tôi cài cái phiên bản polylang này pro đây phiên bản tôi sẽ update phiên bản mới nhất cho các bạn nhé đấy tôi bấm cài đặt các bạn này rồi sau đó tôi bấm vào phần kích hoạt vào lên các bạn nhé bấm kích hoạt này cái Polygram Pro này tôi đã gì tôi đã kích hoạt xong này tôi ghi là Polygram Pro này thì đầu tiên là sao là cái phần ngôn ngữ đầu tiên này lên quýt các bạn nhé thì tôi sẽ chọn cái ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Việt bởi vì là cái website này tôi chọn là tiếng Việt website tên là đây sếp này tôi đang làm cho một vị khách của Hàn Quốc các bạn nhé đây khách hàng người Hàn Quốc và tại Việt Nam sinh sống tại Việt Nam muốn ờ, mở cái công ty tại Việt Nam mà đây là tôi đã làm tiếng Việt rồi các bạn nhé đó thì bây giờ tôi muốn chuyển đổi à, cái ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh như thế nào thì phải cài tôi Polylang Pro này thì phần ngôn ngữ đầu tiên này bởi vì chúng ta mặc định đã làm tiếng Việt rồi thì các bạn chọn cho tôi là tiếng Việt các bạn nhé kéo xuống đây chọn Việt Nam các bạn nhé chọn Việt Nam cho tôi nhé chọn Việt Nam trước này đây tiếng Việt đây sau đó mình bấm vào phần Add New Language này và cái ngôn ngữ số 2 mà tôi muốn làm việc tôi muốn chuyển đổi sang là ngôn tiếng Anh thì các bạn chọn là English các bạn nhé tiếng Anh thì tôi chọn là tiếng Anh đâu tôi chọn là tiếng English US các bạn nhé để tiếng Anh đây English US tôi chọn để bấm vào phần add new language này và sau tôi bấm vào phần continue bạn này continue này và sau đó bấm, continue tiếp tục này bấm tiếp tục để nó chuyển nhé các bạn nhé các bạn đã chọn một cái ngôn ngữ để chúng ta gán các bạn này tôi chuyển tiếng Việt để đọc cho dễ các bạn nhé rồi là chọn ngôn ngữ được chỉ định này đó nội dung không có ngôn ngữ này có bài viết trang danh mục hoặc thẻ có ngôn ngữ này để trang web của bạn hoạt động chính xác bạn chỉ cần chỉ định ngôn ngữ cho tất cả nội dung của mình thì tôi chọn là gì chỉ định tiếng Việt trước các bạn nhé đấy ngôn ngữ chính là tiếng Việt thì bạn mới continue này bởi vì, bởi vì chúng ta đã cài tiếng Việt rồi tôi đã làm bằng chữ tiếng Việt rồi các bạn này tiếng Việt này đó tiếng Việt các bạn này rồi tiếp theo nó hỏi gì đây ở phần homepage đúng không homepage là gì là trang chủ này bạn đã xác định trang này là trang chủ tiếng của mình trang chủ ngôn ngữ văn tiếng Việt này để trang web của bạn hoạt động chính xác trang này phải dịch sang tất cả các ngôn ngữ có sẵn này sau khi trang đã được tạo bạn có quyền đưa nội dung đã dịch vào từng trang liên kết với từng ngôn ngữ tức là tôi có thể chuyển đổi trang chủ thành tiếng Anh các bạn nhé đó chúng tôi sẽ chuẩn bị trang này trong tiếng Anh đó ok thì bấm vào tiếp tục này rồi sau đó là đã cài xong rồi tôi chuyển sang phần uh, Return to Dashboard này bấm vào đây các bạn nhé khả năng đã cài xong rồi ok rất tuyệt vời và cái phần số 2 là các bạn phải cài cho tôi đó là các bạn phải cài cho tôi một cái uh, plugin có tên là gì uh, Polylang Form Commerce bạn nhé bởi vì khi các bạn áp sản phẩm lên đấy các bạn muốn chuyển đổi tiếng uh, sản phẩm của mình từ tiếng gì tiếng Việt sang tiếng Anh hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Hàn tiếng Nhật đấy thì các bạn phải cài thêm một cái là Polylang Form Commerce này giá của nó ở trên website chính các bạn nhé là tôi đã mua trước là gì 99 đô các bạn nhé thì các bạn có thể mua ở trên đây luôn các bạn mua ở trên trang này của tôi luôn các bạn trở lại này đấy các bạn cũng gõ vào Polylam Menter này ở trên trang tabi.vn là công ty của tôi các bạn nhé đây là nó có phần là Polyram Commerce đây các bạn nhé các bạn bấm vào đây là giá hiện tại tôi đang bán cũng là 497 đồng tôi đang gì đang hỗ trợ giá các bạn nhé sau đó các bạn bấm thêm giỏ hàng này sau đó các bạn sau đó các bạn thì bấm tải về này thì sau đó cũng bạn cũng cài tôi là cái cái plugin ờ, Modelang for WooCommerce cho tôi nhé các bạn nhé tôi chuyển sang trang này này tôi bấm phần plugin này tôi bấm phần cài mới này tôi bấm vào phần tải và lên lên này bấm chu file này đây tôi để sẵn đây này Polylang WooCommerce đây tôi bấm nhấp nhấp chuột vào tôi bấm cài đặt này và tôi bấm phần kích hoạt plugin các bạn nhé bấm kích hoạt này đợi một chút xíu nữa các bạn nhé rồi sau đó là giao nó tương tự cái plugin ờ, ờ, loại chúng tôi cài đúng không để sẵn nó định tiếng Việt tiếng Anh rồi tiếng Việt trước tiếng Anh sau này tôi bấm continue này Đó, bấm tiếp tục này rồi bấm uh, tiếp tục này bạn nhé continue luôn rồi bấm uh, tiếp tục luôn Đấy, tiếp tục luôn nó giống hết cái cái phần trước các bạn ạ. rồi bấm nó bảo là là hiện tại con mất của bạn thiếu những cái này bạn nhé missing English để missing translation English vân vân thì những ngày tôi làm sau hướng dẫn bạn làm sau bây giờ chúng ta cứ bấm là tiếp tục đã Đó, dạ, cái này không quan tâm nó báo vậy thôi thì sau đó chúng ta sửa lại được các bạn nhé yên tâm để yên tâm là tôi ở trong video sau tôi hướng dẫn các bạn là chi tiết tỉ mỉ luôn để bạn làm được và sau đó tôi bấm vào phần return dashboard này Đấy, đã cài xong rồi rồi như vậy tôi đã hướng dẫn anh chị em mình là nó cho cài đặt cái plugin à, Ờ, Polylang để chuyển đổi ờ, ngôn ngữ hoặc là đa ngôn ngữ đấy thì ở trong video sau là tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng những cái plugin này để chuyển đổi từ tiếng ờ, Việt sang tiếng Anh đó. tôi làm demo ở trên cái website của khách hàng đây khách hàng là của người Hàn Quốc họ muốn chuyển đổi từ gì từ tiếng Việt sang tiếng Anh đó À, anh chị thấy đoạn video này của tôi hay, giá trị anh chị nhớ bấm được cái kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và chia sẻ đoạn video này cho nhiều người cần hơn nữa. Cuối cùng là chúc anh chị thành công. Xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi